Khi cuộc sống có quá nhiều áp lực thì thiên nhiên luôn mang đến những gì thanh bình và yên ả nhất. Một không gian kết nối với thiên nhiên đem đến cảm giác thư thái, nâng niu thể chất và tinh thần, trở thành nhu cầu ưu tiên trong cuộc sống hiện đại. Chính vì lẽ đó, phong cách sống đề cao những giá trị thiên nhiên, hòa quyện giữa biển trời, núi rừng, cây cỏ, ưu tiên sử dụng vật liệu sinh thái, thân thiện môi trường, ngày càng được ưa chuộng hàng loạt công trình resort đẳng cấp tại các thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới như Maldives, Fiji hay Bali, Indonesia đều mang đậm hơi thở lối sống này. Các khu biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập với số lượng giới hạn dành cho giới siêu giàu cũng luôn đề cao những giá trị nguyên bản của thiên nhiên. Có thể kể đến khu Home Resort siêu sang Everina Hills nằm bên sườn đồi xanh tươi nhìn xuống bãi biển Lion ở Phuket, Thái Lan hay những biệt thự nhiệt đới tại Kasara, bên hồ nước lung linh nằm ở phía đông nam đảo Sentosa, Singapore. Không nằm ngoài xu hướng thế giới, tại Việt Nam, phong cách sống hài hòa với thiên nhiên, sống wellness ngày càng được ưa chuộng. Với khung cảnh tuyệt mỹ của rừng và biển nguyên sơ, khí hậu ôn hòa cùng nắng ấm quanh năm, Phú Quốc xứng đáng trở thành thiên đường cho phong cách tận hưởng cuộc sống thời thượng này. Nhiều năm qua, Phú Quốc luôn vào top các điểm đến hấp dẫn được bình chọn bởi các kênh truyền thông nổi tiếng thế giới như CNN, Asian One và mới đây nhất là tạp chí International Living. Thấu hiểu nhu cầu cốt lõi của tập khách hàng cao cấp, Sun Group, tập đoàn tiên phong kiến tạo hàng loạt công trình biểu tượng tại Nam Phú Quốc, sắp tới đây sẽ bổ sung mảnh ghép mới nhằm hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái tại Nam đảo. Theo đó, một ngôi làng nhiệt đới riêng biệt được bao bọc bởi khu vườn nhiệt đới, rừng nguyên sinh và bãi biển thanh bình sẽ kiến tạo nên một phong cách hoàn toàn khác biệt kết nối hài hòa với thiên nhiên. Tọa lạc tại bãi Kem, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, những căn biệt thự nhiệt đới ẩn mình giữa rừng nguyên sinh với thiết kế đồng dương tinh tế cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo sẽ là nơi các vị chủ nhân thượng lưu tận hưởng những giá trị tinh túy của cuộc sống. Nơi đây sẽ dễ dàng kết nối với hệ thống dịch vụ, giải trí đa sắc màu của hệ sinh thái Nam đảo. Hưởng thụ bầu không khí trong lành, xanh mát ngôi làng nhiệt đới tạo nên phong cách sống hoàn hảo để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tâm hồn. Đồng thời, đây cũng là một tài sản sở hữu lâu dài, giá trị tại thiên đường đảo Ngọc. Với xu hướng nỗ lực tự do tài chính để nghỉ hưu sớm và tốc độ gia tăng người giàu nhanh hàng đầu thế giới tại Việt Nam, mảnh ghép mang tên ngôi làng nhiệt đới khác biệt này sẽ tạo nên một cú hích mới cho thị trường bất động sản Phú Quốc, nơi không chỉ hấp dẫn những vị khách thượng lưu ở lứa tuổi trung niên mà còn là mục tiêu săn tìm của những người trẻ có tiềm lực tài chính, biết tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.